isang uh, shot ito thành phần cuối cùng nha đó chính là tương ớt các bạn nào cái món ấm mạnh nhất trong cuộc đời